ghi vâng, hình ghi ở đây là ghi trên hai hệ thống vừa là UTM vừa là ghi trên màn hình của thầy để lát nữa thầy đưa đăng lên YouTube các em còn học lại các em cho vào nhóm Zalo đấy để đến khi mà thầy muốn dạy bổ sung cho các em buổi tối đấy thì thầy thông báo với cả lớp nó nhanh hơn cả lớp hiểu ý thầy chưa ngoài những giờ mà lên trên lớp thì thầy muốn dạy bổ sung cho các em để cho chúng ta thi cuối kỳ cho tốt rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài thứ hai tất cả các bạn mở ờ, phần Word này ra à, bài thứ hai hôm nay thầy dạy sâu hơn cho các em nhá rồi chúng ta chọn layout layout là chúng ta chọn cỡ cho thầy cỡ A4 à, lề chúng ta chọn cho thầy như hôm trước thầy dạy chúng ta cho 2 cm 2 cm 2 cm 1.5 À, các bạn thấy là đây là cái gáy khâu chỉ chúng ta thích để chỗ nào để như hôm trước thầy dạy rồi rồi hôm nay thầy dạy chúng ta là format văn bản à, đầu tiên thầy sẽ nói rõ cho chúng ta cách sử dụng tab trước đã hôm trước chúng ta đã dùng rồi để làm cái bảng cái header phía trên thì hôm nay chúng ta lại làm tiếp làm tiếp với cái um, mục văn bản sâu hơn chẳng hạn bây giờ thầy muốn uh, muốn uh, soạn thảo một cái bảng bảng giá mặt hàng mà một người đi chợ mua về cho một cái nhóm thợ hay là một cái đơn vị ăn buổi trưa hay buổi tối thì đó thì ờ, cô ấy sẽ soạn thảo cái bảng giá như sau giá thực phẩm uh, thực phẩm cho bữa ăn trưa chẳng hạn Đấy. ship home và chúng ta cho về giữa đây rồi bây giờ các em chọn cho mẹ led đưa về đầu Đấy, bây giờ bảng thì nó không phải là một cái bảng chúng ta trình bày mà hôm nay chúng ta sâu vào cái tab để chúng ta trình bày đơn vị nó dễ thế thì ờ, thầy chọn ờ, font ờ, Times New Roman với kích thước là 14 chẳng hạn đây bây giờ thầy làm nhé ví dụ như cô mua từ loại ngũ cốc rau cỏ cho đến thịt thì cô ấy sẽ mua sau gạo Đấy. thế bây giờ thầy muốn trang trí như sau gạo số lượng bao nhiêu đơn giá bao nhiêu thế thì ở đây thầy dùng con tab trái để đặt vào chỗ này con tab phải thầy đặt chỗ này nhá thế thì thầy ấn tab thầy không cho chấm nữa bởi cái chấm là trình bày ở cái giữa cái kiểu khác ở đây thì thầy chỉ ghi là theo một hàng ngang thôi thì thầy ấn tab cái thì con tab nó nhảy ra chỗ giữa này tab nhảy ra giữa này thầy ghi như sau là gạo 5 ờ, kg Đấy, à, tab thứ hai các em nhìn nhá 5 kg thì cái số 5 này nó thẳng với cái mốc cái con tab xuống tính từ trái qua chỗ này là 16.000 đồng hay 18.000 đồng thì nó lại tiến từ bên phải lại em nhìn thấy là tab phải nó có nghĩa tiến từ bên phải quay về 18.000 đồng đó xong xuống dòng xuống dòng thầy vẫn để nguyên như thế để ghi là khoai tây Đấy. khoai tây 10 kg đúng không rồi giá tiền là 10.000 đồng một cân Đấy, các em nhìn thấy trình bày nó thẳng tắp chưa thẳng tắp Đấy mà chúng ta mà không dùng đáp thì chúng ta khó rất là khó trình bày rồi chúng ta ghi là khoai tây ở su hào chẳng hạn Đó, chúng ta ghi là 5 kg giá 5.000 đồng thịt lợn 10 cân 120.000 đồng Đó. Đấy các em thấy là khi mà mình trình bày này Ta chỉ mỗi dùng đáp thôi mà không cần bàn, Thì các em nhìn thấy là nó Trái thì nó tiến qua sang phải Còn đáp phải thì nó tiến vào vào trong Tương tự các em khám phá cho thầy đáp giữa nhé Cả lớp đã hiểu ý nghĩa của bài thầy dạy chứ nhỉ? alo không biết có ghi được màn hình không mà các em hiểu ý thầy chưa cả lớp alo các em hiểu chưa hiểu rồi nhá thế thì khi khi mà chúng ta muốn trình bày xuống dưới chẳng hạn là lúc này chúng ta muốn nói là ký cái các thứ các thứ thì chúng ta sẽ xóa hết tab đi đó, xóa đi à, chúng ta sẽ chèn cho thầy cái bảng à, ờ, là như này Hà Nội ngày tháng người đi mua chẳng hạn xong rồi các em cho border nó bằng không thế là xong hiểu ý thầy chưa đó chúng ta ghi là Hà Nội chẳng hạn ngày ờ, mùng 3 tháng 3 thì đấy 2021 đấy, rồi chúng ta ghi là uh, gì nhỉ đầu bếp chẳng hay là ờ, ghi thế đầu bếp đầu bếp vân vân thế xong người ta cho cái này bằng bằng không đó cho border, border bằng không thế là xong thì chúng ta thấy là trình bày thế này thôi nó cũng thẳng hàng mà không cần phải dùng bảng một cái tiến từ trái vào cái... khi mà gặp cái bài mà trình bày như này trong cái bài tập nhé các em sẽ thực hiện cho thầy như như vậy khi chúng ta đưa lên đây thì tab nó xuất hiện nó xuất hiện theo dòng của nó xuống đây thì nó hết đúng không xuống đây nó hết vì thầy đã xóa đi rồi đó đấy là nội dung thứ nhất thầy muốn dạy cho các em hôm nay nội dung thứ hai hôm nay thầy sẽ trình bày cho chúng ta một cái nội dung quan trọng đó là nội dung format văn bản và chèn tranh ảnh ok chưa các em nội dung này nhá các em nhớ cho thầy nhá cả lớp các em chẳng thấy không biết các em có nghe được không chả thấy dạ. có à cái bạn nào có loa thì bạn cứ nói lên cho thầy thầy yên tâm có những bạn là có khi lại vào rồi đi chơi cũng không cũng nên rồi ok nhá xong bây giờ thầy sang bài thứ hai bài thứ hai chúng ta cũng format đó nó ta vào layout ta đặt cỡ cho thầy à, cỡ size A4 cỡ bằng ờ, dọc rồi đúng không đó rất đậm nếu mà người ta bảo người ta không chú trọng về lề thì chúng ta thôi nếu đi thi mà người ta không nói lề của giấy thì chúng ta không vào đấy nữa nhá yeah. ok cỡ a 4 rồi rồi bây giờ thầy sẽ có văn ti văn bản từ trên một trang web xuống và các em nhìn thấy là cái format văn bản giả sử là một người gõ nội dung đi à, và chúng ta phải làm lại cái việc đó ta phải làm sao cho nó đúng với kích thước của tờ giấy để bây giờ thầy ờ, nha yeah. các em nhìn thấy này trên văn bản của chúng ta là văn bản mà chúng ta nhận được của một khách hàng bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ format sao cho để có thể in được thì các em nhìn thấy là ở đây là chúng ta thấy là font chữ là Noto Series đó mỗi một cái đoạn này người ta gọi là một đoạn văn được súng dòng bởi dấu enter đó dấu enter thế thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta là format sao cho nó trở về một phông tham New roman toàn bộ tài liệu ví dụ thầy cứ tạo ra trong đây thật nhiều trang như thế thế việc việc của chúng ta là phải làm theo yêu cầu à, từ đây thầy cũng cho thêm một vài cái một vài cái ờ, tiêu đề một vài, vài cái tiêu đề nó nằm ở các chỗ vị trí khác nhau đó. ở chỗ này chẳng hạn nhé Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau các em nhìn thấy cái mũi tên nằm ở phía dưới này ở đây là các kiểu style style là các kiểu mà người ta đã định nghĩa ở trong văn bản nhưng mà chúng ta phải làm theo ý của chúng ta vì bản này dành cho riêng toàn thế giới à, chúng ta nhấp vào đây thì ở đây có một bảng danh sách các style được hiện ra gồm có kiểu bình thường kiểu không khoảng cách kiểu heading tiêu đề lớn tiêu đề 1 tiêu đề 3 title là cái gọi là tựa đề subtitle tựa đề con vân vân emphasis à, nhấn mạnh strong là chữ đậm rồi vân vân nữa đấy thì các em nhìn thấy ở đây book title vân vân thế thì chúng ta sẽ thấy một cái nút ở chỗ này chính là cái nút tạo mới chúng ta tạo new style new style ở đây chúng ta sẽ ghi cho thầy là nội dung nhá chúng ta ghi là nội dung nội dung hay là content cũng được nếu các bạn nào biết anh thì viết nhưng mà ghi nội dung nội dung của cái cuốn sách mà chúng ta muốn trình bày thì ờ, khi ta đặt tên như thế còn kiểu là paragraph là kiểu văn bản còn ở đây chúng ta chọn là no style còn các bạn mà chọn cái kiểu style khác nhá thì khi sửa cái khác nó ảnh hưởng đến vậy chúng ta phải chọn là no style ở đây chúng ta cho tham new roman kích thước là 13 màu là màu đen chọn nút automatic update là tự động cập nhật yeah. rồi format thầy chọn paragraph giống như trên để thầy tạo tiếp các em nhìn thấy văn bản chúng ta là được bằng phẳng ở bên bên trái bây giờ chúng ta sẽ làm như sau chúng ta format đây là 1.4 PT là point khoảng cách của các đoạn văn là thầy cho là bằng 7 PT trên này cũng 7 PT à cho 4 đi 4 PT và 7 PT và 4 tiếp có nghĩa là gì từ cái cơ quan y tế này cho đến cái này đây là cái đoạn văn này nhá thì nó sẽ cách cái đoạn văn người Hồng Kông ở trên và đoạn văn giới chức đặc khu ở phía dưới trên dưới đều là 4 PT rồi tiếp theo thầy chọn alignment là đây là đang căn trái bây giờ thầy chọn căn đều hai bên justify Đấy, body text nhá rồi bây giờ thầy sẽ chọn là hàng dòng đầu tiên của đoạn văn thụt vào 0.6 cm và bây giờ thầy nhấp ok ok rồi bây giờ nội dung của thầy nhá là chỗ này bây giờ thầy sẽ phải tìm từng đoạn một Đấy, xong đó chúng ta nhấp vào nội dung Đấy. thì chúng ta nhìn thấy là nội dung của chúng ta là bằng ở đây đó là xuất hiện ở đây bây giờ chúng ta sẽ xem modify nội dung một lần nữa cho thầy đó no style modify nhé nhấp cái b này ra rồi nhìn thấy ở đây này nó mà áp dụng sai thì chúng ta nhấp nó lên như thế rồi chúng ta cho đến đây 1.6 ok chúng ta nhìn thấy là đây là đơn nhất nội dung Đó. thế mà chúng ta muốn nó khoảng cách xa hơn nữa chúng ta lại nhấp vào đây chúng ta xem là 1.4 chưa ổn lắm đúng không Đó, cho nên level 1 Đấy. 1.4 đó 1.4 và hơi dài thì một tí bây giờ mình cho modify sửa lại một tí nữa nhá nó thụt rồi đúng rồi thụt đúng rồi bây giờ thầy cho 1.6 đi đó rồi tất cả chỗ này cũng thế xuống đây là cho nội áp dụng nội dung luôn năm cỡ là 17 bây giờ nó đã được áp dụng xuống các em nhìn thấy là hai bên đều căn đều bên phải bên trái đều thụt đầu dòng vì áp dụng style có tên nội dung tất cả chỗ này thì đăng kích thước 13 của phông khác ta chuyển xuống dưới này ta chọn hết cả ca, chọn hết tất cả các đoạn văn mà giống nó đều là nội dung chúng ta đã áp dụng đây đó, thì các em nhìn thấy là tất cả các đoạn văn trong văn bản đã được đã được uh, trình bày lại như thế này giờ chúng ta modify cho thưa ra một chút nữa bằng cách ấn vào nút giãn đó. giãn quá đúng không rồi chúng ta xem lại nhé modify một lần nữa Đấy, ta có thể nhìn được nó double này. 1.7 đi tư nhưng mà đừng ghi cái gì nhá à, đường vòng chấm tư. thì chúng ta nhìn thấy là tất cả này đều được đều được uh, format đúng như một font chữ và nhìn nó rất là đẹp bây giờ thầy sẽ format tiêu đề tạo tiêu đề chúng ta ghi là tiêu đề Đó, cho này nhá đậm nhá màu chữ thầy cho màu xanh rồi format phải cho quấn đỉnh như vậy phải về bên trái left rồi format left bên trái nha bỏ cái thụt đầu dòng ra bỏ cái thụt đầu dòng ra là không có cái gì Đấy. tiếp theo này bây giờ thầy cho cỡ 14 rồi font chữ khác Arial với B Đó, dạ, ok nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa lên tiêu đề đây tiêu đề Đấy, lập tức nó có này còn cái này chúng ta cũng cho tiêu đề như thế nhá tiêu đề ở cái này là có gạch chân gạch chân này là ở format u đó chúng ta nhấp nó ra à, thì chúng ta sẽ không cho gạch chân nữa rồi chúng ta modify tiêu đề nào chúng ta xem có gạch chân ở đây không rồi line and break không có không có vậy chúng ta chính là nó ở chỗ này chúng ta không có cái gì Đó. rồi ví dụ chúng ta muốn chỗ, cho chỗ này là tiêu đề Đấy, đúng không thế thì muốn làm một cuốn sách thì chúng ta sau này nhiều bạn làm trong văn phòng ấy các bạn phải làm nhiều thì cho nên là các bạn mà không áp dụng cái format theo theo cái bảng này thì các bạn làm không biết biết đến bao giờ cho xong đó ví dụ như chỗ này nhé thầy muốn trở thành tiêu đề đó. Đó. đúng không tự nhiên nó hành nó hành động luôn bây giờ mà chúng ta đổi font chữ khác vì là font chữ này là không có chân nhưng tham new roman thì các em nhìn thấy là có chân chữ còn cái này không có bây giờ thầy lại đổi tiêu đề thành một phong khác rồi bây giờ thầy đổi một một loại font chữ khác à, thì các em thấy lập tức nó thay đổi cho chúng ta trong các em có nhiều font chữ các em thấy nó sẽ đưa được chúng ta nhé copper patch Đấy, thì tất cả những cái phong chữ đã được áp dụng nó đều được hiện thành ra chỗ nào có nó làm luôn vậy một cuốn sách có nghìn trang sau khi các em format lần đầu rồi thấy chưa ổn các em sửa chỉ cần sửa đúng cái chỗ đấy thì tất cả nó sẽ hành động tất và các em không cần phải làm lần lượt từng cái dò một trong ấy nữa nó hay nó hay bị quên mà hay bị nhầm lúc đấy thì các bạn sẽ in ra mà cho nhà xuất bản người ta in người ta sẽ làm hỏng cuốn sách của chúng ta chúng ta làm hỏng cuốn sách và họ chỉ biết in thôi cả lớp hiểu ý này chưa cho nên là việc format rất quan trọng nhá rồi đấy là format nội dung còn tiếp theo là format bullet rồi bây giờ chúng ta tiếp tục làm cái thứ ba format bullet chúng ta ghi chỗ này cho thầy rồi chúng ta dựa trên nội dung để cho nó vừa khoảng cách nhưng mà chúng ta không dựa trên nội dung nữa chúng ta dựa trên uh, là no style cho thầy Tamil Roman vẫn như thế nhưng format các em sử dụng cho thầy uh, tab nhá yeah. sử dụng cho thầy tab thì uh, tab thì tính sau rồi sử dụng tab về sau Đấy, các em sẽ sử dụng cho thầy number Đấy, bây giờ thầy chọn với một cái kiểu 123 ok nhá à, bây giờ cả lớp nhìn nhá Đó. thế thì bây giờ thầy muốn áp dụng vào chỗ nào thì 123 con trỏ của thầy đặt ở đâu nó sẽ theo đấy Đó. đến đây Đấy. các em nhìn thấy không nó sẽ đi theo một hai ba bullet một hai ba rồi bây giờ thầy đổi modify thầy chọn thầy chọn format bullet numbering khác là abc lập tức ở đây abc các lớp hiểu ý thầy chưa alo các em nếu chỗ này chúng ta lại vào bullet tiếp thì nó là DEF nhưng bây giờ thầy lại muốn chỗ này một hai ba thì các em phải chọn chỗ uh, chọn chỗ insert à, chọn chỗ home nhé rồi các em phải chọn chỗ này cho thầy à, một cái nữa là chúng ta tiếp tục số hay không hay là ờ, xét từ chỗ nào Đó. ví dụ như chúng ta tiếp tục số thì nó sẽ là d e d f tức là đánh theo vần hoặc là một số thì một hai bốn năm sáu bảy tám nhưng chúng ta lại tiếp tục là reset từ a thì nó lại là từ abc cả lớp hiểu ý thầy chưa alo Nghe không? Đã hiểu ý chưa? Rồi thế bây giờ các em thấy này Nếu như mà thầy không sử dụng Thầy bảo là continue number Thì nó sẽ lại giống là trả như này Thế nhiều bạn rất loay hoay ở chỗ là Trên mình đánh số Nhưng tiếp tục dưới mình nó lại đánh số Một cái mục khác Thì nó làm cho mình bị lẫn lộn hết tất cả các vị trí Chính vì vậy thì chúng ta phải gì? Phải à, tiếp tục từ từ a Đó. ok chưa các em rồi nhá bây giờ thầy sẽ chèn ảnh để chèn ảnh ra một trang giấy chúng ta vào insert chọn picture cho thầy laptop à, ờ, ví dụ như này nhá đây thì các em nhìn thấy là ở đây có phần co lại đó thì chúng ta nhìn thấy này đặt đặt vào đây nhá nhìn thấy này ở đây có các vị trí chèn khác nhau thì em chọn simo cho thầy nhá lên rồi đây thế thì nó chúng ta thấy này khi mà thầy chọn square thì các em nhìn thấy là chữ nó chạy nó chạy sang hai bên tạo thành hình vuông mà khi mà chúng ta chọn chọn inline thì nó sẽ thì nó sẽ đẩy các dòng lên trên và đẩy các dòng xuống dưới nó không chạy bên nữa mà việc của chúng ta là phải gì chọn gì chọn take quát chọn square hoặc các em thấy những phần khác bottom em ờ, top and bottom là trên và dưới nó cũng giống gần giống như này còn chỗ này là chữ chữ phát triển lên chấp ảnh à. thì là bị mất ảnh các lớp hiểu chưa à, chính vì thế cho nên là chúng ta phải chúng ta lựa chọn chọn là square còn chỗ này là khoảng cách chỗ bốt tầng top nhé top là khoảng cách từ trên xuống dưới bao nhiêu cm chẳng hạn thì chúng ta nhìn thấy là sau khi đây đến đây thì chúng ta lại thấy là chúng ta điều chỉnh cái dưới đây tất cả hai mặt nhá bốt side là cả hai mặt left only là chỉ bên trái chỉ bên phải và rộng hơn bây giờ đỉnh thầy cho lên 0,5 cm bốt tầm cũng thế 0,4 đấy thì các em nhìn thấy là chữ nó giãn lên trên đấy dịch lên trên xa cái bức tranh là xa là xa hơn cả lớp thấy không các em có nhìn thấy xa hơn không đó còn chúng ta chọn như này chúng ta lại chọn là ít thôi đó. và bên phải cũng tăng lên 4 thì bên phải được dịch ra đó. Đấy, chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã làm được đúng không đây là làm mờ bức tranh này mờ nét có bóng này Đấy, đây là các vị trí rồi không này vân vân các em thích áp dụng cái gì vào các em áp dụng hình elip này Đấy. nhìn thấy chưa Đó. rồi thế bây giờ các em sẽ làm bài tập cho thầy để thảo ngay cái phần này nhá thầy gửi văn bản bài tập cho các em còn cái bài này các em sẽ làm y xì ở trên một cái trang nào đó trên báo dân trí cho thầy cả lớp nhớ chưa nếu mà copy đúng nội dung thì càng tốt alo ờ, chúng ta làm luôn vì thầy dạy nhiều thì sợ các em lại quên à, chúng ta làm luôn và thầy đẩy lên mạng luôn cái ờ, cái cái ờ, bài tập nhá rồi bây giờ các bài các em uh, gửi cho thầy thì thầy đã chấm dần và thầy chưa phản hồi đủ thì thầy sẽ gửi lại sau Đấy, các em không lo đợi thầy thầy copy cái bài tập bút cho các em các em làm theo thầy nhá làm theo cái bài mẫu và làm cho thầy cái bài ờ, báo giá thực đơn nhá khoai tây su hào các thứ để học tập cái tác nhá rồi bây giờ thầy sẽ gửi bài tập cho các em ờ, các em rồi, link của bài tập nhá các em nhìn phía dưới ờ, cửa sổ chat các em copy ra đây là bài tập ứng dụng các em làm tất cả những bài ở phần 1 và 2 còn phần này các em làm kỹ cho thầy bởi vì ở ngoài họ không dạy trực tiếp à, dạy sâu này đâu họ chỉ làm trực tiếp bằng menu home này thôi với những văn bản ngắn thì họ làm như thế nhưng sau này các em làm luận văn rồi làm các báo cáo dài thì các em phải sử dụng là dưới dạng style đặt vào trong một cái khuôn Đấy, đặt trong khuôn và xếp chồng lên đây mỗi một style thì các em sẽ sử dụng nó cho mỗi một đoạn văn khác nhau theo từng nghĩa khác nhau Đấy. các em nhớ nhá alo rồi thầy dừng tạm lời bài ở đây tí nữa chúng ta lại học tiếp bây giờ thầy thầy sẽ um, ghi hình lại và stop hình lại để đưa lên trên youtube các em học lại cho thầy